Ôi, cậu còn to thế, dài thế to thế Vâng, dài bốn bốn năm mươi cân Đừng chèn chèn nó vào xem Ui, cái bài con to đúng không? Thấy người ta bắt cá sấu là phải cho nó gặp này này Ui, cẩn thận Ui, ui, kìa, kìa À, bơi rồi, bơi rồi Nó bơi đấy Cẩn thận chèn nó vào Đục ngầu ơi Ui, đâu biết rồi, đâu có gần Khập thì cái gì ăn cứt Ui Cẩn thận nó sưu Từ từ, từ em ơi Khỏe lắm, khỏe lắm khỏe thì biết là nó khỏe rồi à, kéo nó lên bờ sư phụ con này mà lên đây thì sát sát sát thủ suối cái con này nó ở dưới nước thì nó nguy hiểm lắm em xem ôi ôi cắn mẹ có sao su không không sao cẩn thận đấy sống này dưới mới để nước nước nó chảy trong để nước nó chảy trong đấy cho mấy cái cây que ra như đâu đâu này ngầu không mẹ lên đây là chùi đống này chùi đống rồi đấy Ý, con to thôi to nhỉ anh sư phụ lôi lên bói lôi lôi lôi ra chỗ cạnh cạnh kia lôi lên bạc quá đi Cẩn thận nó xù nhá Tới này, nó há mồm này Chèn lên cái mồm này vào luôn Chèn mồm ra Chú lặn luôn không? Đây, chỗ này nước đục lắm Đúng em nghĩ khả năng là... Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ủa kìa, đám kia đâu kìa Ở đám kia kìa Ở đám kia Đục lọng trên kia kìa Đây rồi, đuôi đây rồi Quay lên đấy Nó ngược nước mà, nó ăn ngược nước mà Đấy, đấy. Ôi giời. Bắt, bắt, bắt. Cánh không? Không có đuôi Huynh, Huynh. khỏe lắm. Xem như nào cầm đuôi kéo lên Huynh không? Sư phụ. Nó lao chân đấy. Đấy, con này nước đục với khó, khó gì lắm. Con này thấy phát là phải kéo lên ngay. Đấy, nó đây này. Đấy. Ô xem như nhẹ nhẹ đầu đầu ở chân sư phụ kìa. Cậu đang bơi lên trên đấy đấy. Nguy hiểm lắm ý. Cái giống này không thể đùa được. Giống này giống nguy hiểm không thể đùa được. Ui, đầu bên Đấy, sư phụ xem như nào, đầu nó xuống bên dưới Trong góc này. Dạ. Rồi, kéo cầm đuôi, Huy kìa, Sậm như nào cầm đuôi. Cầm đuôi, cầm đuôi, cầm Tôi kéo xuống này đây Huy kìa, Kéo ẩn xuống này. Ủa, kéo kéo kéo kéo xuống này đi. Ủa, miệng nó to lắm. Đây. Tôi khỏe lắm đấy. Tôi lên bờ nhá. Tôi lên bờ đi. Tôi cỏ xuống trên thằng kia. Đấy thì con này không chế rất là khó luôn. Rất là khỏe. Bằng bằng Ui giời, nó to. À. Ui nó to. Ôi Quá là khủng khiếp luôn Cẩn thận hết lúc quay đầu là nó rời nước ấy nhá cầm nhé để, để, để gì cho, cho mọi người xem à, Ôi quá là to luôn Đấy Ui mắt nó chậm thảo láo rồi Ui nó ăn con gì cũng phải thế này Nó còn ăn cái gì Đây à, nó ăn con thỏ, con rết Ui nó thở Nó thở nhà con cua thở Phì cớm gì Mấy chỉ ăn Ôi nhà, nhà cua đây Nó vừa nhà cua đây Ui Ui Ôi xuống kìa Xuống kìa Cẩn thận đấy Giữ lại nhá Cảm ơn. Xem như là khỏe chiến không? Vẫn tí thế nào cũng mệt đấy, cứ vấn là cái xua. Con này Con này vẫn mạnh, vẫn mạnh cho nó, dạ, nó, yếu đi. Đè đầu không là là cứng cổ nó buộc vào. Nên bò nó nằm im được khốn không? Kinh. Một anh, anh nhìn cái quá quá lưng rồi đấy kịch. Ui, ui, vặn. Nó vặn đi, nó vặn đấy thì nó quay quay ui cậu huy cẩn thận đấy các bạn này cẩn thận nó chạy xuống đây đấy nó khỏe lắm đấy nè. ui nó bạn nó bạn nó bạn ui quần bạn mình bỏ hết tay cẩn thận huy quên há mồm này há mồm đó vậy nó khỏi như trâu luôn ui ui tìm nó ok nó chạy kìa không cho xuống Chả giờ bắt con này kiểu gì nhỉ? Đè đầu xuống ạ. Em nghĩ là con này đè đầu đi. Đè đầu nhá. Thế này bỏ ra xem nó coi không xong rồi hai thầy trò lấy cây này đè đầu gồ thế này cẩn thận đi bạn nhá, nó bụp đấy hay là đập cho khác cho máu đập á thôi bắt sống đi sư phụ đi bắt sống đi đập tí lắm mang ờ, chơi mà mình không biết được cái con này vâng. như thế nào thì cứ mang về nhà xem là của ai thì ví dụ của ai mà nuôi mà nó sống ra thì người ta đến người ta nhận thằng ờ, bành thằng kia để sư phụ ờ, ra tóm cổ đó bành ấn cái cổ xuống đây em ấn cái đầu xuống này đấy sư phụ xem như thế nào sư phụ tóm cổ vào được chặt chưa giữ chặt nhá bỏ tay bỏ à, tay bỏ hết rồi mà cháu nhá mình đang không chế nó nhá nếu có lấy cái dây thì buộc mõm rồi nhỉ nếu không ngoái là cán đồng sùng lấy dây không đã túng được như này là nó không không ngoái ừ con này to nhé làm thế cũng túi nào mà mà thế đó nó nhà nào Ôi, em ăn túi mà em ăn túi mà sư cô mang túi mà mang túi đừng rắn đấy có được không thì bó mẹ nó chặt cây khiêng Khiêng ừ, mẹ về Túi đập túi rắn này béo béo chắc có đút đút vừa con này đâu Ôi con này nó to lắm Ui mẹ nó kinh Nó thả phi phi phi á Kinh cái mũi Ô cắn neo đó Cắn đi Sư giữ chặt nhá ừ. Em cho mọi cắn người xem sát sát này Đấy nè Cái đầu nó nhìn gớm chưa Đấy Kinh chưa Có răng Ui răng cả Này nó mà tờ vào thì đúng thì Phải nói là mất tay luôn mọi người nhá Có thể là tử mạng á Nguy hiểm lắm Kinh rồi mới mới đầu em nhìn em em em em, em mẹ ta tưởng là chúng mày gặp cái gì em em cực kỳ đà cơ mới đầu em còn không nhìn thấy cơ thằng bành nó giật mình nó gì phát à, là em trong uh, trong cốp xe có cái ấy đấy ừ, có gì sư phụ có con bằng dính ấy con dính à dính con thể chỗ mình đi uh, đi săn đấy ừ để, để, cái bánh xem như nào lên lấy bánh ơi thịt lẫn tiếp nhỉ giữ nhỉ đúng nhỉ đâu đâu đâu băng đi băng đây đây đây thế đây kiếm được bằng dính rồi à? đây rồi Quỳnh không? Tôi không cần phải lấy dây nữa đâu Lại đây có băng dính con này Vinh này Vinh ơi Đây đây Vinh nhá Đây đây Có băng dính nhá Có băng dính rồi Ở thằng này nó lên cốp xe lấy rồi Rồi Không cần phải kiếm dây đâu Thì ui rồi này Hai cái răng của lanh của nó này Còn răng Ui giời cái này mà nó gặm thì chết Dạ vâng. nhưng mà băng dính em có chặt không tay luôn được, dạ, cứ quan chặt rồi em cuốn ờ, cao lên tí thế nhé mẹ cái hàm muốn cá sấu nó cứng lắm ủ luôn hóa mồm kìa dạ, cho vòng từ bên dưới trước vòng từ bên dưới gỡ băng dính lên vòng từ bên dưới sao sư phụ cũng cầm vào mõm cho đỡ mày cầm vào đấy cầm chặt không cầm nữa cầm chặt đấy nó gồng lên đấy nó gồng đấy cuốn chặt rồi như nào gồng chặt đấy cục chặt nguyên ừ, lần lần ướt nữa lần đầu tiên em nhìn thấy con cá sấu nó sống như này đấy mẹ thế đó là anh nó ra con to này mà người ta không đi tìm nhỉ con, con có thể là nó nó nó nó sát sáp quá bên dưới quấn bên trên đấy vòng ừ nó gồng nó gồng nó gồng được rồi đấy gối nhỉ thêm tí nữa nhỉ toát mồ hôi nhìn nhìn mồ hôi sư phụ mình chảy này cứ thế áo rét này là nhà luôn sự là con con này nó rất là khỏe đấy rồi xoáy xoáy cả chân nữa nó là được xoáy chân rồi có dây sừng à dạ, ui ui ui có chân em rồi đi đâu đi đâu đi đâu đi đâu, đi đâu rồi rơi phát vào chân em tím chân Ừ. À, Kéo à, như trói ngược chân mà. Còn mắt nó, nó nhìn xuống nước đấy. Trói ngược chân nó kêu về chứ hả? Ừ, trói ừ, ngược chân nó lại. À, anh cầm. Cho chân lên đi. Trói nó vào thứ là cái mõm thôi nhưng khiêng đây À đâu, chỗ chỗ chỗ chỗ cái cái của cái của thầy trò mình đào rắn đây. Thôi bỏ cái xe kêu đi em cầm đi. Dạ. Bao nhiêu? Xem như nào chú thuyết như nào cầm đi. Ui giời. khập mẹ tay sư phụ chết. Không sao đâu. Cô mẹ trông nó buồn cười như ổ chân của nó ngược ngược cái nhỉ, bị ngược cái nhỉ. Đốn biến ghen đấy Nói nửa lên nướng ừ. đi. Thành ngày ờ, đẩy nguyên ngày nướng. Nướng. <laughs> Con này ra rồi lắm. Thôi còn rắn giết mới xong chết nữa. Thôi thôi về đây. Còn mồi không? Vẫn còn mồi. Dạ, ba lộn ba cái đều đều đều có ba con chuột vẫn còn đâu cái bẫy này có hết cả mồ hôi à? kinh vậy nhìn chúng nó khủng khiếp nhỉ phê luôn Ủa nó ăn con đéo gì em hiểu nó ăn con gì chắc chắn nó ăn được con gì bụng mới to như cá ở đây, là cá. chỉ bắt cá bắt cua khả năng cá sộp ấy nhỉ ở ừ. năm Thôi ờ, đi, đi. này Đấy đi. mình lên đi Ô, có tổ ong kìa, tổ ong, tổ ong Ô, tổ ong Đây, ở dưới chân ờ, sư phụ này Tổ kiến, tổ kiến Tổ kiến, tổ ờ, kiến Ui, con này phải 20 cân trở ra. Này là 30 cân. Nặng phết. Sư phụ với sư huynh mình rồi. Vác rồi loi to phòi. Mày thấy tao phòi nữa đâu? Đấy thì phòi, phòi phòi mông. Sư huynh sờ cứ cứ sờ mông nhá. Ôi thôi, cái dây khóa khỏe Hút vào lưng à? Kinh nó dây, Mẹ cái răng này nó bập mẹ vào lưng này. Thôi đi đi nhanh rồi. Cẩn thận đấy.